hẳn các bạn sẽ hỏi chúng tôi rằng vườn bưởi của công ty Silic Tân Phát dạo này đến độ này như thế nào đã được thu chưa thì ngày hôm nay mời các bạn đến với một cái uh, vụ thu hoạch bưởi và bưởi này thì là bưởi soi hà các bạn ạ tức là khi mà nhận vườn thì chúng tôi cứ nghĩ cứ ngỡ là cái vườn này là chỉ có bưởi diễn nhưng mà không ngờ là lại có cả bưởi soi hà và bưởi soi hà số lượng cũng khá là nhiều và bưởi soi hà thì lẽ ra là đã thu cách đây từ khoảng độ hơn 20 ngày tức là thu vào đầu tháng 10 rồi nhưng mà do công ty bận quá các bạn ạ cho nên là không chưa thu kịp chính vì vậy mà ngày hôm nay là ngày dương lịch là ngày 14 tháng 12 năm 2022 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 12 à, tháng 11 ngày 21 tháng 11 năm 2022 và trên bừa vườn bưởi diễn và bưởi thanh hà của Thanh Tân thì đã chín rộ vàng như là các bạn Tí nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ vào thăm vườn bưởi để xem là bưởi dùng silic tân vát năm nay à, đặc biệt là à, vườn của công ty thì nó hiệu quả như thế nào bởi vì có một số bạn đã theo sát cái vườn bưởi này từ từ lúc chúng tôi bón hướng dẫn bón phân này cắt cành tỉa tán này hướng dẫn bón phân này ờ, rồi thì uh, thụ phấn cho bưởi cũng như là phun phân silic kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật để uh, khôi phục từ một vườn bưởi hỏng một vườn bưởi xấu mà người ta đã bỏ đi và chúng tôi đã khôi phục lại để xem là cái vườn bưởi này năm nay như thế nào thì um, bây giờ đã đến mùa thu hoạch và à, sau đây thì mời các bạn theo chân tôi để vào vườn xem vườn bưởi của công ty chúng tôi đẹp và sai tỷ lệ đẹp sai và mã đẹp và chúng ta sẽ cùng nhau bổ một quả bưởi ăn thử để xem chất lượng bưởi như nào nhé mời các bạn nào mời các bạn Chúng ta vào vườn bưởi để xem à, những trái bưởi gừng silip đây các bạn này. Cái tí nữa chúng ta sẽ hái một quả ở à, bất kỳ một cây nào. Để các bạn thấy đây này. Đấy. Đấy. Bưởi la đạ bưởi sát tận gốc luôn các bạn này. Mã vàng ống này. Đấy, chỗ nào cũng có bưởi và bên này đây các bạn này. Đây. Đấy, tôi chỉ cần vạch lên thế này thôi. Đây. Bạn thấy này. Đấy, đây trùng năm đường sáu đây. Đây, tôi đu đưa nhá đu đưa thoải mái chứ không dụng các bạn nhá, đu đưa thoải mái không dụng nhá đấy đây là đây này là cây bưởi diễn đây này đấy há vàng óng này thế và mình à, ờ, bưởi dùng vân xinic thì nó sẽ ra từ thân như thế này nó sẽ ra như thế kia đấy những cây mà nó hết quả rồi thì có nghĩa là đã thu rồi các bạn nhé nó nó trên cây này nó phải đeo cũng cả trăm quả đấy các bạn nó phải trăm quả hơn trăm quả và bưởi này thì nó mới à, bưởi à, diễn thì nó được năm thứ sáu năm thứ sáu nhưng mà bưởi soi hà thì nó mới là của năm thứ hai thôi các bạn ạ đấy đây bưởi soi hà thì hết đây bưởi đây cây như thế này bằng ống luôn vàng óng và thơm phức các bạn ạ thơm ngon tuyệt vời và cái vườn bưởi này chúng tôi khôi phục thì nó không mất nhiều công không mất nhiều công và cũng không mất ừ, bạn có thể đi luôn vào trong này để cho bạn thấy Đấy. cành hai cành ba này Đấy. những cái quả mà bé như này là do là chúng tôi ờ, quả loại các bạn nhé bởi vì công ty cũng khá là bận không đi loại không đi tỉa bưởi được cho nên là những cái quả số rơi ở đây thì là còn loại còn ở đây tỷ lệ dụng rất là ít đấy đây trái cái bông bông như thế này bạn đấy. trái bông rất là rất là đẹp của bạn là thân của nó thì không bị ờ, đều đều lấm mốc thân nó rất là sạch sẽ quả dáng rất là cân chuẩn mã đẹp vàng óng như tơ đẹp cái vườn bưởi của công ty silicon Phát đấy các bạn này Đấy, bây giờ đang mùa chín rộ này đấy và ngóng rồi ừ, đấy vàng ngóng nhé và đây là chủ thương lái đang đến mua bưởi đây đây đang thu hái đây đấy, một cây con con như thế này mà được khoảng 50 quả các bạn bao nhiêu 50 quả vâng đấy mã vàng óng đây đây là bưởi này là bưởi soi hà các bạn nhé đấy bưởi soi hà còn đây bên cạnh đây là bưởi diễn đây đây bưởi diễn này mã vàng óng đây này đây này, mã vàng ống đấy các bạn này. Ôi rồi ôi, cô này này đang lên Facebook bán rồi. Đấy. Nếu mà không giả giá cao là cô sẽ <laughs> bán đăng lên Facebook bán đấy. Ôi rồi cái này con đăng mãi rồi cô ạ. Ừ. Thế ờ, con đi uh, mua bưởi thì con uh, có thể cho biết là cái uh, bưởi Sinic này nó thế nào? À. Con phát biểu một câu cho Phân đẹp, uh, bưởi da đẹp, to. Ừ. Trái thế nào? Chắc cùi ăn ngọt cô ạ ừ, trái ăn trái ngọt. thế nào trái nặng không trái nặng cô ạ nặng như, như gì như như quả này nó phải được tầm khoảng cân rưỡi hơn ấy tầm hơn cân, rưỡi cân ừ. sáu ừ. đúng rồi cân rưỡi cân sáu đấy quả rất là đều quả ừ, quả đều quả vâng mà mã con này nóng. tốt ừ. con này tốt đấy đây ở trên cây này không loại một quả nào nhỉ? dạ vâng không loại quả nào cô, không ạ. loại một quả nào hầu như nhé. là không có bưởi bi cô ạ đây cái cây này là được khoảng uh, gần 50 quả dạ vâng, nhưng mà nhưng không có loại một quả nào dạ vâng, không loại một quả nào luôn đây lá của nó đây đấy mà cây này là nó mới đây là mới bói cây này mới bói năm nay mới là năm thứ tư mới bói nhưng mà đấy. lặng không bao bưởi không thể nào thở được <laughs> nặng quá các bạn ạ bưởi lặng như đá luôn đây ừ. lá này trong lúc mà cây mới có bốn năm tuổi mà đeo hàng cả năm bốn năm chục quả mà lá đẹp luôn đẹp tuyệt vời luôn đấy đẹp tuyệt vời lá óng đen bóng như đen két như là lá nhựa luôn đấy và mình sang cây bên này cây bên này đây nằm rũ như là lợn con đây các bạn này mã này mã vàng óng này đấy đẹp chưa các bạn ơi đẹp tuyệt vời không thơm phức rồi đấy thơm phức nhá đây các bạn này tiếp tục ta lại đến với cái vân đây đấy đấy cây này là cũng phải năm năm sáu chục đấy các bạn năm sáu chục quả đấy đây ờ, tổng thể cho các bạn thấy cả cây này đây đây cây đây đấy ở đây do là tình hình là cỏ mọc như rừng cho nên là công ty không có nhân công làm cỏ nên là phải giải những cái cái uh, bóng như này giải bạt như này để che phủ các bạn ạ đấy đây sang đây nữa này mình có thể sang đây đấy quả vàng óng như tơ luôn các bạn ạ đấy bưởi dùng silic tân phát đây vàng như vàng óng đây mã rất đẹp này thơm lắm các bạn thơm cây này cũng năm sáu chục quả đấy các bạn ạ cũng không kém phần đâu đây đấy. ở đây có những cái cây đã bưởi hoàng đã thu trước rồi các bạn nhé những cái cây mà giờ các bạn nhìn thấy không có quả là đã thu trước rồi đây Ở đây thì tỷ lệ bưởi dụng rất là ít bởi vì công ty cũng đã chỉ có những cái quả loại quả xấu thì mình có vặt bỏ đi thôi các bạn ạ. Còn bưởi dụng rất ít mà mã đẹp óng như thế này. Dáng cân chuẩn mà không bị lệch tâm các bạn ạ. Các bạn này, vườn của công ty Tân Phát ờ, Sinic Tân Phát này tỷ lệ sai nó rất là đồng đều các bạn ạ. Đấy, trên một cái cây nhỏ này thôi. Mà nó cũng phải được 5 6 quả đấy các bạn. Đấy, đây mã đẹp này Đấy mã đẹp này bưởi soi hà nhưng mã đẹp như là bưởi diễn luôn à, Đấy Mà cái tỷ lệ loại nó không đáng kể đâu các bạn nhé đây, Trên cây này chỉ có loại có 3 quả thôi à. Đây cái cây bé như thế này cũng rất nhiều quả này các bạn này Bé như này này Bé này cũng phải được hai chục quả đấy <laughs> Vâng à, chào bác ạ Bác uh... Dung đang dung không dụng phải vặt dai lắm đây này Dai gì hả bác? Dai cuống Dai cuống lắm Thế à? Ờ, dung không dụng đây này Vâng Phải vặt còn mãi mới dụng đây này Vâng, vâng uh, Bác cho biết là bác đã đi mua bưởi ở các nơi rồi thì bác thấy cái vườn bưởi của vườn công ty đẹp mã giá mềm đẹp mã giá mềm vâng ăn ngon ăn ngon đây các bạn này vườn bưởi của công ty à, Silic Tân Phát này đấy đấy nó đây này nó sai lắm như cây như này là cũng phải à, sáu bảy chục quả đấy các bạn ạ sáu bảy chục quả đấy đây mã đẹp này bưởi soi hà nhưng mà mã đẹp như bưởi diễn luôn vâng bê cái bao đây đi chị Vâng ờ, thưa bà, bà cho biết là bà đã đi mua bưởi ở các nơi thì bà thấy bưởi đây thế nào? Bưởi đây quả to, à, má đẹp mà cây sai thế, nhà cô chăm nào mà cây sai quả mà quả đều đều đẹp thế. Đấy, đều sai lắm các bạn ạ. Đây này. Đấy, mà trên cây nặng nhé. Nặng lắm. Quả quả quả quả bé mà cũng gần một cân quả. Không Đấy. có bưởi loại mấy đâu. Mà không có bưởi loại đâu. Trên cây này nó chỉ loại đâu có hai ba quả thôi các bạn ạ. Đấy, một cây đây. Ừ. Đấy à. Vâng. bưởi lặng như đó đấy thì cây nhỏ này cũng phải được gần hai chục quả các bạn đấy cây nhỏ đây nhá nhỏ tí <laughs> gốc nhỏ tí chỉ bằng cổ chân đi các bạn này đấy thế mà cũng phải được gần hai chục quả đấy các bạn này. đây đấy đây này bưởi soi hà nhưng mà mã vàng óng các bạn ơi mã đẹp như da em bé này đấy vâng ờ, thưa bác ờ, Bác uh, cho biết cái cảm nhận uh, ờ, hái bưởi đây thế nào? Hái bưởi này Hái <laughs> bưởi này như thế là vặt dài lắm Dài cuống ạ? À? Ờ, Ở dài cuống lắm Vâng Mã, đẹp Vâng vâng Mã đẹp Cái quả kia vẫn được, cái quả kia phải tám nặng đấy bác Đấy. Ờ, bác uh, thử rung xem nó có dụng không? Không dụng, rung tôi rung mãi rồi Thế ạ? À? Phải treo Vâng Treo bớt con con con Cháu bớt con gì ạ? Bớt con dài, cuống dài lắm đây này Vâng Đấy Vâng Bác thử cầm một quả xem Đây à. Vâng. Đấy Đấy Cuống nó thế này cơ mà Vâng Bác cơ quả đấy nó nặng được khoảng ờ, bao nhiêu? Một cân Cân chắc phải hơn đấy Không chỉ cân thôi Thế à? Ờ, tôi đây quả nó tương đối là đồng đều bác nhỉ? Ừ, đồng đều Đây chân cây này nó gần như là Đấy. Nó chỉ có một hai quả lại không đáng kể Quả Đấy. này là phải lấy xào chọc chứ chèo ừ. nào được Vâng Cô treo được kéo kéo cái, cái, cái chỗ đây các bạn này Bởi sợi hà đấy Sợi hà nhưng mà vì công ty cũng bận quá Đấy Bật mãi còn không dụng được cả Vâng Vâng ờ, thưa ông ờ. Cái này thì mình mày khoác hết thế nào được Ông ơi Cứ khoác dần ra đi Thôi ờ, Thưa ông ông anh, cho biết là cái cảm nhận được cái vườn bưởi này thế nào? Ơi, vườn, vườn bưởi này thì mình thấy là cảm nhận là đi ra đây ra đây đều là đều và mang bóng đẹp mã đẹp mà đến giai đoạn chín nhưng mà thu cái cuống nó dai và đồng thời là cây là nó vẫn khỏe ừ. cảm nhận rằng khi đấy trên cây là là là lá cây nó vẫn xanh nó không bị vải gì ừ. đây đây cái cây này là cây cây bé này thôi các bạn này mà được mấy chục quả đây các bạn này đây đây được mấy chục quả đây này một đấy ít nhất là phải được bốn năm chục quả bốn năm chục quả đấy ừ. vâng đây nhé đấy đây vâng đây nhưng mà trên cây thì nó lại không kia vẫn còn quả kia kìa không gần như là không có quả loại nào cái cây này bốn năm chục quả nhưng mà không có quả loại đấy mà đây lá của nó đây các bạn này lá của nó đây xanh gì xanh gì là xanh gì xanh đen luôn đen kết đen đen đen đen như lá nhựa luôn bác nhỉ ờ, phân người <laughs> bỏng bỏng vặt mãi không vừa dụng bác ơi thế bác bác thấy cái mã nó thế nào đây mã đây đẹp đấy. mã vàng vâng thế vàng này mà lửa tơ ấy thế này mà mà mà ừ. bưởi ờ, thờ thì đẹp lắm bác nhỉ Ôi, thờ thì đẹp lắm mã vàng quá ừ. mà ông đấy còn cây còn quả trên đầu bác đấy đây nó cứ lốc ở không không giúp bao luôn rồi cho Không, chị ơi, được như chị. Anh nhà thấy đâu? Ch đây các bạn này nó lấp ở trong lá đây nó lấp trong lá đây từng chùm đây xài lắm các bạn này ờ, vâng ờ, thưa bác thì bác đánh giá được cái ờ, cây này nó có khoảng bao nhiêu quả bác nhìn tổng thể đi cây này cũng có Mỗi cả bên này. Cây này nó phải hơn trăm quả. Cây này. Cây này phải trăm mấy. cây vì xung quanh nó đều nó. Xung quanh nó đều. Cây này phải trăm ba trăm tư. Vâng đây này. Bạn nguyên cái chùm này thôi nó đã nó lấp trong lá nhưng mà cây số hổ nhiều lắm. Cho nên là không. Phải đẩy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đây, đây, đây. còn cái chỗ góc này nữa đây này mà lại còn hái bao nhiêu rồi các bạn này đây chắc cây này cũng phải trăm ba trăm tư đấy trăm ba trăm tư vâng sai lắm để, để đếm thế thôi vâng đấy đấy là mình ước lượng còn đếm thì thực tế thì đây hơn đấy đây các bạn này đấy Ôi đấy chui trong này mà cái cây này anh nhiều nó rủ hết không đây rủ đủ xuống nhiều quá ông bà này bán này lần sau bán là phải cào gai đi nhá <laughs> ghê lắm gai nó đâm thế này tôi đi vặt thuê mà thế này về nhẽ gai thì đâm, đâm đầy tay đầy chân thế này bởi <laughs> vì công ty cháu bận quá vừa rồi nó để cỏ nó mọc nhiều thành ra nó xấu hổ nó lên đấy xấu hổ nó lên nó chùm nấp lên trên nó cũng ảnh hưởng đấy cái gai này à? đây cái gai này đấy đây là cái lá không Đấy. Tí đếm sơ sơ. Ủa thôi. Chết rồi cây cây này kéo phải đến kéo phải đến 200 mới chứ không phải ấy đâu. Đây bên này đã bao nhiêu rồi? Đến 200 đến 300. Vâng, đây sai lắm các bạn này. <laughs> Đấy. Đây. Lắm, nó, nó đây, đây, đây. một chùm quả mà. Ê, là bỏng à. Đây. Chúng bỏng. Lai ở đâu mà gớm thế này thôi thôi phá bưởi diễn mà dòng bưởi này thôi. <laughs> bưởi dõi hà này các bạn ạ. À. Đấy. sai. Vâng, đây các bạn này Đấy, vàng óng như này Bác phải thuê thêm người để ừ, vận chuyển đấy chứ không thì không Từ tối không hết đâu Từ giờ tối không hết đâu Đúng rồi Đây các bạn này Đấy, 12 một tí mà la liệt bưởi này Ở Trên, trên cây ủ thú nó còn sát đất còn nhiều lắm Đấy Đây, lá của nó đây Trong lúc cây nó đeo ờ, cả 200 quả mà 200 không hết 200 không hết đấy bác ạ ừ nhiều lắm mình trồng như thế thôi nhưng mà đây này nhiều lắm vâng đấy cứ mỗi một cái cành xà xuống của nó là phải cũng phải mấy chục quả đấy bác ạ nó lặng mà nó lặng nó lặng nó xà xuống đấy ôi rồi ôi năm tiền để làm gì <laughs> ôi chả cần gì tiền <laughs> đây được đồng nào tôi mầm hết đồng đấy đây còn chỗ này nữa các bạn này đấy. con cái nó không có sánh nhau ừ để mình sang bên này tranh nhau bây giờ tôi ở mấy thằng này và mày muốn buôn bán lấy đéo buôn bán tao có mấy trăm bạc cái mày làm lấy đéo mà làm cứ lãi gấp đôi mang về đây tao <laughs> đấy à, biệt. đẹp lắm các bạn mùa thu hoạch bưởi soi hà đã đến các bạn ơi à, bưởi sai ơi là sai à Tôi đi đã nhiều mà chưa có vườn bưởi nào sai mà sai chịu chạm vào xuống đất rồi. Chạm vào xuống đất này. Đấy. Quả sai chưa? Đấy, nâng nâng cành lên ạ. Chưa? Đấy, đẹp Lá chưa? Vàng ươm này. Lá vàng ươm mà ống này. Ống bên này ạ, bên này xem nào. Bên này thì Vâng. Quả rất là to. Đây cây cành lá đây này, bên này. Chầm chầm tay ra bên này tí. Đấy. Nữa nữa nữa nữa lên để cho các bạn thấy đấy, sai như thế đấy các bạn ạ. Chùm 4 chùm 5. Đấy, chùm 4 chùm 5 đấy. đấy Trên cây này cũng phải đến 5 Cây này cũng phải à, đến 6 à, 7 chục quả đấy các bạn. Đấy. Bây giờ trở lại với cây này. Trở lại với cây này thì cây này nó là ừ. bưởi xoay hà các bạn ạ. Ừ. Đấy, nâng nâng nâng cành lá này lên hội em đi. Nâng cây cành này lên hội em. Nâng cành này lên để cho các bạn thấy đây. Nữa nữa. Đấy đấy đấy đấy đấy đấy. Dài lắm các bạn này. Đấy. Bưởi này là nó mới được khoảng độ à, nó mới bói được khoảng độ năm nay nó mình là năm thứ tư rồi các bạn năm thứ tư không không sao được rồi được đấy đấy đấy đấy bây giờ um, ba ngắt một quả bưởi để bổ cho các bạn xem nào đây ngắt quả dưới nhá vâng đây từ từ ngắt quả đấy bà thấy nó vai cuống không dài lắm bìa mãi cho được đấy Ui giời, đấy được rồi bây giờ đề nghị ba bổ đi ạ bố quả đây ăn cho mát ruột rồi vâng để xem vỏ nó có mỏng không bổ tròn đi bổ tròn đấy và bổ vụng đó <laughs> trong lúc mà ừ, chờ đợi bổ bưởi thì chúng tôi có thể cho các bạn xem đây ừ cái quả này từ gốc đến ngọn cái uh, vâng ờ, thưa bà thì bà đã đi thu mua bưởi ở các vườn thì bà thấy là cái vườn này nó phân bố giữa các cây nó có đều không ạ cây đều đẹp lá rời xanh vâng bưởi quả to vàng óng ấy. Đây, vàng óng mà thơm thơm phức các bạn đây đây là bưởi soi hà các bạn nhé đấy bưởi soi hà đấy mà nó vàng óng như là bưởi diễn luôn vàng như bưởi diễn luôn đây ừ, chả ừ. phân biệt bưởi gì với bưởi gì quả nào cũng có quả nào cũng đẹp Đúng không? Dáng rất là cân chuẩn các bạn nhé Dáng cân chuẩn này, đây, nó mọc từ Bởi dùng vân silic thì nó mọc từ thân ra như thế này các bạn này Đấy, từ thân đây Đấy Từ thân đây, đây, đây chỉ có một cái cành Đây chỉ có một cái cành bé tí này thôi các bạn này Đây, cái cành này đây Đấy Thế mà Bảy quả Bảy quả liền các bạn này Vâng, bảy quả liền đây Đấy Đấy Nó toàn ra từ thân các bạn nhé dùng phân silic này nó sẽ ra từ thân mà cái bưởi này là chết thì mới bói được năm nay nếu mình là năm năm thứ hai các bạn ạ đấy. đấy bây giờ mình trở về cái đừng gọt bằng thế thì nó ấy đừng lấy tay cậy đi đừng gọt bằng thế gọt thế nó nó nó sắt sẹo vâng đây trước hết thì ta cùng nhau xem cái vỏ bưởi này như nào nhé đây các bạn này bưởi của công ty di đích Tân Phát đây hay còn gọi là Tân Phát Bắc Giang thì cái vỏ của nó mỏng dính này các bạn này vỏ mỏng dính như thế này đấy gọt con cùi phải gọt nhẹ ai không sợ nó phạm vào bà, vâng, mũi bà, bà rơi một cái cùi lên ra nào ơi <laughs> cùi cũng mỏng dính luôn ạ à. mỏng dính vỏ mỏng dính cùi cũng mỏng dính luôn đấy và bà thấy tí nữa mình cầm cái sọ mình so với cái quả bưởi ở trên cái chỗ mà lúc nãy mình ngắt ấy để xem là nó có uh, to bằng nhau không nhá đấy sọ to lắm các bạn ạ mà ba cầm quả bưởi bà thấy nó thế nào cảm giác nào ạ quả bưởi nặng nặng mũi dài vâng trông thấy ngon <laughs> trông thì đã hấp dẫn này các bạn ạ đây quả nó bà đánh giá cái tỉ lệ ở trên cây có nhiều quả loại không ạ không có mấy đâu này ngắt gần hết đây ờ, công ty của chúng tôi đang thu bưởi các bạn ạ những cái cây mà các bạn nhìn không nhìn thấy quả đấy Chào ờ, bạn uh, chủ bưởi nhá Bạn uh, vác bưởi có lặng không? Ôi dồi, không thở nữa đây chị ơi <laughs> Không thở được Bởi vì là bưởi lặng như đá các bạn này Đây này, quả nó rủ đây Mã ống đẹp như này các bạn ừ, Ống đẹp như tơ này Vàng như tơ này các bạn này Đấy Những cây nào mà các bạn nhìn thấy nó hết rồi là, là có nghĩa là đã thu rồi các bạn ạ Bưởi này đã nhẽ thu từ lâu rồi Nhưng vì công ty cũng bận quá cho nên là ừ, không thu được các bạn ạ Đấy đây Quả to rất là đồng đều này Và tôi làm động tác đu đưa cho các bạn thấy này Đây tôi đu đưa này Đu đưa này Đu đưa thoải mái không dụng các bạn nhá Thoải mái không dụng đấy Xoay các kiểu này Xoay các kiểu đấy Đấy đấy đấy đấy đấy đấy, đấy. Không dụng nhá Đấy Tỷ lệ của loại nó không đáng kể nhá Rất ít Đấy Ví dụ như là cái cái chùm này Lúc trước mình ngắt cái quả này đi thì là cái chùm này nó sẽ mình bỏ ngay từ đầu thì nó nó đỡ nhưng mà vì công ty cũng không có người các bạn ạ đâu vâng đây đây đây đây ừ. bây giờ mình so lại với cái quả mướn nung ngắt đi ạ vâng đây không bằng nhau đây đây đây đây đây đây <laughs> gần bằng nhau các bạn ạ. bằng, bằng nhau luôn ạ bằng nhau luôn đấy gần gần bằng nhau vâng. đấy thế bây giờ bà tách múi ra đi bà tách múi ra đi đấy và cây nào cũng sai nhé tỷ lệ sai rất đồng đều các bạn này nhưng mà nó giấu ở trong lá cho nên là mình mình ờ, không mình không nhìn thấy hết được các bạn ạ đấy đấy đây nhá đấy đây cho các bạn thấy này có khi đầu tiên thì cứ cắt hai mũi dạng được vỏ mỏng cùi mỏng sọ to và mũi dài đây là một ưu điểm của phân silic các bạn ạ đấy <laughs> bác bưởi lạng bác bưởi lạng quá bởi vì <laughs> Bưởi này, bưởi dùng phân Sinic thì nó lặng lắm các bạn ạ. Đây này. Những chùm 4 chùm 5 như thế này nhưng mà không dụng nhé các bạn này. Ở trên cây và trong khi mà cây nó đeo uh, hàng uh, trăm quả như thế này thì nó lại lá của nó rất đẹp đây các bạn này. Lá đẹp như này mà. À, tôi có thể vạch lên. Đây thế này, đây này. Chùm 4 chùm 5. Sai chi chít luôn. Đấy. Đây các bạn này sau khi mà tách một quả bưởi ra thì múi của nó đều như thế này đấy múi đều này đây là 3 này 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 múi chỉ có một múi kẹ thôi một múi hơi hơi một chút thôi các bạn ạ đây 14 múi thì bao gồm cả cái múi mà đang ăn dở này các bạn này đấy thì bây giờ tôi mới tách thử một múi ra để xem các bạn xem lại cái tôm này như nào nhé đây vì lúc đấy là bác cậy ra nó hơi bị ép nên là nó Đây các bạn này Đấy, múi bưởi đẹp không? Tôi có thể cho gần vào để cho bạn nhìn thấy này Cái tôm của nó này Rất là mọng nước Mọng rất là ngon Đấy Rất là mướt Rất là mọng Và tôi ăn thử cái Múi bưởi dài như cái lược luôn Mà đây là bưởi xoay hà các bạn ạ Bưởi xoay hà mà đẹp như này Nhìn là muốn ăn rồi các bạn Tôm bóng này Và muối nó dày muối này Đây muối nó dày muối như này Ừ. Tôi hỏi, tôm đều này. này có giả chúng tôi truyền công không? Tôm đều này. Bác ơi, tí, tí nữa cháu trả lời cháu đang đang, đang làm video bác nhé. Và tôi ăn thử một cái muối này. Lắm Vâng. À. Tôi ăn thử nhá. Ừ. Ừ, ngọt lắm các bạn ạ. Ngọt tuyệt vời. ngọt nhiều nước thơm rất ngon các bạn ạ đấy đấy ừ. nhá mà dáng đây dáng cân chuẩn này không bị lệch tâm này quả rất là đẹp quả đều đẹp đấy bằng ống như tơ các bạn ạ và mời các bạn đến thăm vườn bưởi xinh đẹp của công ty Sinic Tam Văn của chúng tôi À, đã đang mùa thu hoạch và bưởi diễn thì chuẩn bị à, khoảng 15 ngày nữa thì thu còn bưởi soi hà thì chúng tôi cũng đã thu từ đầu tháng từ cuối tháng 10 đến bây giờ rồi và à, nếu như các bạn muốn đặt mua bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng cao cũng như là muốn tìm hiểu về phân bón Silic Tân Phát thì à, vui lòng liên hệ à, điện thoại với tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904007066 hoặc 0914618969 để được cập nhật những thông tin mới nhất và là là người đón nhận nhiều video hay thiết thực đầu tiên thì à, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh và à, hãy chia sẻ video này tới mọi người thân chúng tôi sẽ rất vui khi được các bạn chia sẻ những video này một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại